Xin chào các bạn, mình là Linh Chen Movie. Hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim Biệt đội siêu anh hùng phần 4 nhé. Đây là kết thúc chuỗi series Avenger, là bộ phim hoành tráng nhất vũ trụ điện ảnh Marvel cho đến thời điểm hiện tại. Liệu các anh hùng sẽ ra sao khi một nửa sinh mạng trên thế giới biến mất, trong đó có cả đồng đội và người thân của họ? Mời các bạn theo dõi nào. Đặc vụ Barton đang dạy con gái bắn cung, cô bé xuất sắc đến nỗi Barton phải khen là thần tiễn nhí. Vợ anh đang chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, ngay khi anh rời mắt khỏi gia đình một lát, họ đã trở thành cho bụi sau sự kiện cái búng tay của Thanos. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm vợ con. Ở ngoài không gian, Nebula và Stark đang trôi giạt trong không gian cùng với con tàu Beneta. Stark mở chiếc mũ người sắt để ghi lại những hình ảnh cuối cùng, anh muốn gửi lời nhắn đến Pepper. Stark không biết nàng có còn nhận ra anh không. Đã 21 ngày trôi qua, anh cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn vào khoảng không gian đen tối ngoài kia. Nhờ có Nebula chữa trị vết thương nhiễm trùng và sửa chữa con tàu cùng anh, Stark có thêm nghị lực để sống. Tuy vậy thức ăn đã hết, và ngày mai oxy cũng sẽ hết. Stark đã rất hy vọng vào thành công nhưng có vẻ như mọi chuyện trở nên tệ đi. Anh mong Pepper sống tiếp và vượt qua mọi chuyện. Stark nói mình sẽ luôn mơ về nàng, người sắt kiệt sức nằm lăn trên sàn. Nebula đỡ anh ngồi vào chiếc ghế, trong lúc mê man, một tia sáng bắt đầu chiếu vào mặt của người sắt, ánh sáng càng lúc càng trói vào mắt của Stark. Trước mặt anh xuất hiện hiện một nữ chiến binh xinh đẹp, cô nàng đem cả chiếc phi thuyền trở về trụ sở Avenger. Nàng ta chính là Captain Marvel, Iron Man bước xuống phi thuyền, anh vẫn còn hoang mang khi gặp lại đội trưởng. Pepper cảm động ôm chầm lấy Stark, Rocket nắm lấy tay Nebula, buồn bã vì những đồng đội đã mất, chính phủ trên toàn thế giới và các cơ quan đang điều tra dân số sau vụ Thanos, chỉ huy Fury cũng là một trong những người biến mất. Stark hỏi tại sao Thor lại ngồi một mình, Thỏ con nói bởi vì anh ta thất bại nên rất cay cú. Stark đã tưởng rằng chú Thỏ là gấu bông. Đội trưởng đã dùng mọi cách để tìm Thanos nhưng vẫn không có kết quả, Stark cảm thấy bức xúc với đội trưởng, lúc cần thiết nhất trong quá khứ, lại không có đội trưởng, anh sẽ không cho biết bất cứ manh mối, không một sự tin tưởng gì cả và mắng Roger là đồ dối trá. Anh ngắt nguồn năng lượng trên ngực đưa cho Roger. Vì cơ thể kiệt sức quá đà nên ngã lăn xuống sàn và hôn mê. Bruce đã tiêm cho Stark một liều an thần. Cô nàng Captain Marvel muốn đi tìm Thanos để giết chết hắn ta. Nhưng tiếc là nàng ta không biết nơi ở của hắn, Nebula nói mình biết chỗ ở của Thanos bởi vì Thanos dành nhiều thời gian lắp ráp Nebula và ông đã kể kế hoạch của mình cho cô nghe, đó chính là khu vườn. Rocket mở bản đồ ra xem, đó là hành tinh giống như trái đất. Nhóm Avenger bắt đầu kế hoạch lấy lại những viên đá để đưa nữa sinh mệnh vũ trụ quay trở lại. Cô nàng Carol Danvers tự tin với bản lĩnh của mình, Ho hứng khỏi đứng lên gọi cây búa Stormbreaker chuẩn bị cho kế hoạch trả thù, cả nhóm xuất phát trên con tàu vũ trụ Benota, chiếc tàu dịch chuyển với tốc độ bàn thờ, trước mặt là một hành tinh tuyệt đẹp, Captain Markven tiên phong do thám, cô nàng quay trở lại, nơi này không có vệ tinh, không quân đội, chỉ có một mình Thanos, Lúc này Thanos đang tận hưởng cuộc sống, ông hái hoa bắt bướm, nhưng hình như một nửa cơ thể của Thanos gần như bị tàn phế, các sừng mắc ven tấn công bất ngờ. Cả nhóm nhanh chóng khống chế được Thanos, Thor xuất hiện chặt đứt cánh tay của Thanos, chú thỏ lật cánh tay lên các viên đá đã biến mất. Thanos cho rằng các viên đá không còn mục đích, sẽ trở nên cám dỗ, cho nên hắn đã phá vỡ đến mức nguyên tử, và hắn đã dùng đá để phá hủy đá. Nó suýt giết chết hắn, và mọi chuyện đã xong rồi, hắn nói mình là cái hiển nhiên phải xảy ra, mọi người còn hoang mang nghi ngờ. Nebula khẳng định cha mình không bao giờ nói dối. Bất ngờ Thor dùng búa chém vào cổ Thanos. Nebula thương xót vuốt mắt cho ông, cả đội hụt hẫng, bây giờ họ phải chấp nhận hiện thực phủ vàng. 5 năm sau kể từ ngày giết chết Thanos, cả thế giới trở nên hoang lạnh, sự sống dường như vẫn không khôi phục được. Giờ đây đội trưởng an ủi những người còn sống vượt qua nỗi đau mất đi người thân, họ phải cố gắng bước tiếp mà sống. Tại một nhà kho ở San Francisco, một chú chuột đã vô tình khỏi động lượng tử giới, giải phóng người kiến trở về thực tại. Anh nhận ra có điều gì đã xảy ra hiện tại, cho đến khi anh nhìn thấy các bia đá ghi tên những người biến mất, anh cuống cuồng tìm tên người thân, nhưng lại thấy tên của bản thân. Scott lang chạy về nhà, thì ra con gái anh không sao, cô bé giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tại trụ sở Avenger, Natasha thay mặt đội trưởng chỉ huy nhóm Avenger xử lý tình hình an ninh và biến động trên trái đất. Đại úy Ross nói gần đây phát hiện ra tung tích của Barton, Natasha đang ăn bánh sandwich, nghe những lời này cố gắng không phải khóc thành tiếng. Đội trưởng đã thấy được cảnh này, anh đến để gặp một người bạn. Nàng nói nếu đội trưởng bảo nhìn vào mặt tích cực, thì nàng sẽ phan cái bánh vào mặt anh ngay. Natasha nói mình từng không có gì, và nàng đã trở nên tốt hơn nhiều gia đình này. Kể cả mọi người đã ra đi, thì nàng vẫn luôn gắng trở nên ổn, đây thật sự là một điều khó khăn với những người còn lại, bên ngoài trụ sở có một người kêu cửa, anh ta chính là người kiến, anh giải thích 5 năm trước khi Thanos hủy diệt nữ sự sống, anh đã ở một nơi gọi là lượng tử giới. Scott rất đói và lấy chiếc bánh của Natasha nhai ngấu nghiến, lượng tử giới mà anh nói chính là một cổ máy thời gian, giúp họ quay lại quá khứ lấy cắp những viên đá và thay đổi định mệnh một lần nữa. Stark lúc này đã có một cô con gái xinh xắn cùng Pepper. Cô bé đội chiếc mũ người máy. Đó là món quà Stark làm tặng cho vợ, đội trưởng và Natasha đã xuất hiện. Scott và đội trưởng trao đổi điều này với Stark, nhưng Stark phủ nhận điều đó là không thể, và nói Scott trở về là một may mắn, xác suất 1 trên 1 tỷ mà thôi. Scott đã đoán trúng điều mà Stark sợ hãi, đó là đánh mất gia đình nhỏ bé của anh, anh không thể đánh cược được nữa. Họ tìm đến tiến sĩ Banner, nhiều năm qua Banner coi hắc như là một dịch bệnh, nhưng sau đó anh bắt đầu coi hắc như phương thuốc. 18 tháng trong phòng thí nghiệm với tia gamma, bây giờ anh đã hợp nhất với hắc, Banner từ chối vì du hành thời gian không phải là lĩnh vực của anh. Natasha nhắc Banner chúng ta đã từng làm những việc bất khả thi hơn thế. Stark lấy tấm hình chụp chung với Peter Parker ra xem, anh vẫn không ngừng thử nghiệm về cổ máy thời gian, mẫu chế tạo vô tình thành công. Stark vô cũng bất ngờ, anh đến tâm sự với vợ về thành công chế tạo cổ máy du hành thời gian. Stark đã từng có ý định từ bỏ mọi thứ và đi ngủ, nhưng Pepper nói rằng liệu anh có thể ngủ được không? Tại trụ sở Avenger, Banner cố gắng thử nghiệm du hành thời gian với người kiến, lần đầu thử nghiệm mọi người rất phấn chấn, nhưng khi Scott trở lại là một cậu nhóc, đến lần thứ hai quay trở lại là một ông già, cái kiểu chỉnh đập đập màn hình là biết kết quả luôn nè, đội trưởng thất vọng bỏ ra ngoài, Ai Iron Man quay trở lại, anh đã biết trước kết quả thử nghiệm, Stark còn tặng Roger chiếc khiên mới, bây giờ cả đội bắt đầu tập hợp lại, Rocket và Nebula lái phi thuyền trở về, còn có cả đại úy Ross, Banner và Rocket đến vùng đất của người dân tị nạn Asgard để tìm Thor, thần sấm bây giờ đã trở thành một kẻ nghiện game, còn có cả cái bụng bia và trà bú nữa chứ. Khi nghe Banner chúng ta có cơ hội sửa sai vụ Thanos, Thor trầm ngâm rồi túm lấy áo của Banner, anh không muốn nhắc lại chuyện xưa, Thor giấu đi nỗi sợ của bản thân, anh an ủi bản thân bằng cách mình đã giết chết Thanos. Banner nói mình đã từng sụp đổ như vậy và đã có một người giúp anh vực dậy, người đó chính là Thor. Họ còn nói trên tàu còn nhiều bia, và Thor đã đồng ý. Tại Tokyo, Barton bây giờ đã lấy một biệt danh mới là Jonin, và anh đang truy giết một băng đảng tội phạm cư Yakuza. Sau khi kết liễu tên trùm, anh cảm nhận được Natasha phía sau lưng của mình. Nàng nói giết hết bọn tội phạm này cũng không mang gia đình anh trở lại được, và hiện tại đã có một cách để thay đổi mọi thứ. Barton sợ hãi trước kia hy vọng mỏng manh, Bây giờ những thành viên sống sót đã tập hợp đầy đủ lại, người kiến lỡ tay sử dụng hạt tim, bây giờ chỉ còn lại một lần thử nghiệm, Ba tơ nói mình sẽ thử nghiệm đầu tiên. Rose đề xuất chúng ta sao không trở về giết chết em bé Thanos. Banner bác bỏ ý kiến tệ vãi đờ, anh nói thay đổi quá khứ sẽ không thay đổi được tương lai, Ba Barton đã chuẩn bị sẵn sàng để du hành thời gian. Cổ máy khởi động, anh xuyên qua các dòng thời gian và trở lại nhà mình trước khi sự việc kinh hoàng diễn ra. Ba Tơn nghe tiếng của con gái, vừa mở cửa định ôm vợ con vào lòng, thì cánh cổng thời gian đưa anh quay trở lại thế giới thực. Thử nghiệm đã thành công, cả nhóm điều tra về các viên đá vô cực đã ở đâu trong dòng thời gian, ai cũng đã từng xém ngủm củ tỏi bởi từng viên đá trên rồi, chỉ mỗi anh chàng người kiến là chưa từng gặp mà thôi. Banner nói mỗi người chỉ được một hạt tim cho mỗi chuyến khứ hồi mà thôi. Những viên đá thì nằm những nơi khác nhau, cho nên việc lập kế hoạch đi từng nơi rất quan trọng. Chàng tho bụng béo đang ngủ ngáy, chắc anh ta chết luôn rồi, Tho lên thuyết trình xương xương về viên đá thực tại, hiện tại nó đang ở dạng lỏng, và nằm trong người bồ cũ của anh. Viên đá Power Stone đang ở hành tinh Morax. chú thỏ vuốt đầu người kiến, và xem anh ta như một con cún con đang rất hạnh phúc nè. Viên đá linh hồn được cất giữ tại Vormir, đó là vùng đất của cái chết, cũng là nơi Thanos đánh đổi con gái lấy viên ngọc, Natasha đã tính ra ba viên đá thời gian, trí tuệ và không gian cùng xuất hiện chung một thời điểm. Cho nên cả bọn sẽ chia làm ba nhóm. Năm năm trước bọn họ đã thua cái ác, mất bạn bè, gia đình, và mất đi một phần của chính mình. Hôm nay họ có cơ hội lấy lại tất cả, sai lầm là điều không thể xảy ra. Họ đều biết nơi mà mình sắp đến, nhưng không có nghĩa là họ biết những gì xảy ra. Roger nói đây là của chiến ống còn của chúng ta, và Avenger sẽ chiến thắng. Banner khởi động cổ máy du hành thời gian, cánh của không gian bắt đầu mở ra, đưa nhóm Avenger trở về quá khứ. Tại New York 2012, Tác xuất hiện ngay trong trận chiến với quân đoàn Chi Di, rồi họ chia nhau đi lấy các viên đá thời gian. Banner thấy hình ảnh khổng lồ xanh năm xưa, đội trưởng cho phép anh đập phá một chút không sao cả. Banner cởi áo ra vận động vài cái cho giãn gân cốt, tại thánh đường, thượng cổ tôn giả đang xua đuổi bọn Chi Tao Di, Banner xuất hiện và nói mình tìm Stranger đại phu, thì ra Banner đã đến sớm hơn 5 năm. Banner đã thấy thứ mình cần đeo trên cổ thượng lão nhân, anh bước đến muốn cướp đoạt viên đá, Banner bị thượng cổ nhân đẩy linh hồn ra khỏi cơ thể. Anh vẫn kiên trì theo sau thượng cổ nhân để mượn viên đá thời gian, bà ta lý giải 6 viên đá vô cực tạo nên dòng thời gian ổn định, lấy đi một trong những viên đá dòng thời gian sẽ tách ra, và nếu không có vũ khí chống lại thế lực bóng tối, thì thế giới cũng sẽ bị tiêu diệt. Banner nói sau khi xong việc anh sẽ đem những viên đá trở về thời điểm bị lấy đi. Thượng cổ nhân nói anh cần phải sống trở về trước tiên, và bà không thể đánh cược thế giới này bằng lời hứa. Trách nhiệm của phù thủy tối thượng là bảo vệ viên đá thời gian. Banner bức xúc vì Stranger đã đích thân trao nó cho Thanos. Sau khi biết điều này, thượng cổ nhân nói có thể là bà đã nhầm. Linh hồn và thể xác Banner được hợp nhất, bà trao viên đá lại cho Banner bởi vì Stranger là người giỏi nhất, và việc anh ấy làm hẳn là có lý do, thượng cổ nhân nắm tay Banner nói mình trông cậy vào anh. Stark đã định vị được vị trí của cả đội năm xưa, anh lẻn vào bên trong quan sát, lúc này đã chiến thắng và đang cất giữ các viên đá. Tỏ chức siêu đến nhận cây quyền trượng, thực ra bọn này là Hydra phái đến, người kiến nhảy lên người của Iron Man trong quá khứ. Stark nhảy ra khỏi tầng lầu, nhóm Avenger đã vào thang máy, riêng hắc bự con bị bắt đi thang bộ, lội cái cầu thang này chắc mình sẽ chết mất thôi. Dưới mặt đất Stark đã cải trang thành một người lính, người kiến có nhiệm vụ là ngắt mạch điện trước ngực của Iron Man. Có một nhóm người tổ chức siêu đòi bắt giữ Loki và lấy lại khối lập phương Tech Cezat. Sau khi người kiến làm loạn nhịp tim Iron Man, mọi chú ý bị phân tán, Stark dễ dàng lấy chiếc vali. Nhưng hắc bự con đã phá banh cánh cửa cầu thang, khối lập phương rơi dưới chân Loki, hắn đã thừa dịp tẩu thoát. Stark đã thấy cây quyền trượng trong thang máy, Roger phụ trách việc lấy cây quyền trượng, khi Roger vào thang máy, bọn Hydra lấy súng sẵn sàng, anh nói mình sẽ phụ trách đem cây quyền trượng đi, và nói Hydra muốn năm, nhóm người dễ dàng để anh đem cây quyền trượng rời đi. Đang đi thì gặp phiên bản cáp sừng đời cũ, anh chàng tưởng Roger là Loki hóa trang, cả hai xông vào tranh cao thấp, hai ông già 101 tuổi đánh nhau rơi từ trên cao xuống, trong lúc nguy hiểm Roger nói Bucky vẫn còn sống, và nhanh tay lấy quyền trượng khống chế cáp sừng phiên bản cũ, Roger đến chỗ tập hợp, tại đây Stark và người kiến đã đánh mất viên đá không gian. Stark đã nhớ lại ở thời điểm 1970 New Jersey vẫn còn viên đá và các hạt tim. Hai người quyết định táo bạo, khi sử dụng hạt tim cuối cùng để quay về quá khứ. Tại trại Ly 2, cả hai cải trang đi lấy phiên bản cũ của khối test Cezat và thêm hạt tim để quay về hiện tại. Sau khi Stark lấy được khối lập phương, anh vô tình gặp lại ba của mình tiến sĩ Howard Stark, lúc bấy giờ ông đang đợi đứa con chào đời. Cuộc gặp gỡ này giúp Stark hiểu được tấm lòng của bố mình và anh đã tận dụng cơ hội để gián tiếp cảm ơn ông. Trong khi đó Roger đánh cắp một số hạt pin từ phòng thí nghiệm của Hank Pym, sau đó anh nhìn qua cửa sổ thấy Peggy Carter, người yêu của anh năm xưa, sau một khoảng khắc trầm tư, Roger lặng lẽ rời đi, gặp nhau bên ngoài. Tại Asga năm 2013, Hao Béo và chú thỏ lẻn qua mặt Loki, đang bàn kế hoạch để sụp viên đá ra khỏi người của Jane, thì bỗng có tiếng người đằng xa vang đến, đó chính là mẹ của anh, hôm nay chính là ngày bà ấy chết. Tho nghẹn ngào và lo lắng, chú thỏ tán cho Tho tỉnh táo, bởi vì không riêng Tho mất đi người thân, mà chính Đốc Kít cũng mất đi đồng đội của mình. Và còn nhiều người như vậy nữa, thần sấm đã xém khóc vì điều này, họ bắt đầu kế hoạch, Rocket quay đầu lại đã không thấy Thor đâu cả, Họ âm thầm theo dõi mẹ mình, còn bị bà hù ngược lại, vừa nhìn là bà đã nhận ra tương lai đã quá khắc nghiệt với Tho, Bởi vì bà được nuôi dưỡng bởi phù thủy, không thể qua mắt được bà, Tho nức nở thừa nhận mình từ tương lai trở về. Chú thỏ Rocket đến chỗ Zen và thành công lấy được viên đá thực tại, Tho tạm biệt mẹ và trước khi rời đi, anh đã triệu hồi được cây búa năm xưa. Tại Morax năm 2014, Nebula và Rose ngồi chờ starlord lúc này trên con tàu không gian của Thanos, hắn ta vừa đánh chiếm một hành tinh xong, Nebula bắt đầu có hiện tượng lạ, ký ức của cô bị nhiễu, Thanos cảm nhận được điều này, ông treo con gái lên và lấy phân tích dữ liệu, Ebony đã phát hiện ra còn có một Nebula khác đang tồn tại chung thời điểm. Hình ảnh hiện ra, nhóm Avenger đang lên kế hoạch chống lại Thanos, chàng trai starlord lúc này rất yêu đời, anh chụp lấy một con chuột làm micro, rồi vừa hát vừa nhảy xương sáo, Ross đánh ngất Starlord và lấy chìa khóa mở cánh cổng. Nebula dùng tay lấy quả cầu chứa viên đá sức mạnh, cánh tay người máy như bị axit ăn mòn. Ross trở về hiện tại cùng với viên đá sức mạnh Power Stone, nhưng Nebula bị mất kiểm soát do xung đột với ý thức của mình trong quá khứ 2014. Thanos đã nhìn ra được tương lai của mình, sau khi tỉnh lại Nebula cố gắng liên lạc với đồng đội, nhưng dường như đã không kịp nữa, con tàu Thanos xuất hiện và hút chiếc tàu Nebula, Barton và Natasha được giao con tàu vũ trụ Beneta, đặt chân đến hành tinh Vormir, gặp linh hồn Rescan, để thu thập viên đá linh hồn Soulstone, hắn dẫn cả hai đến đỉnh ngọn núi, và biết rằng chỉ có một người có thể sở hữu viên đá, bằng cách mất đi một người mà mình yêu quý, linh hồn đổi lấy linh hồn, từ lâu họ đã xem nhau như là anh em ruột, cả hai ôm nhau lần cuối, sau đó ba tôm vật ngã Natasha, cả hai bắt đầu giằng co, ai cũng muốn là người hy sinh để người kia sống sót. Natasha đã chiến thắng, nàng ba tơn hãy để nàng ra đi, sau đó Natasha đẩy bản thân rơi xuống vực, ba tơn đau khổ nhìn xác của đồng đội, anh tỉnh dậy một nơi xa lạ, trong tay ba tơn đã có viên đá linh hồn. Anh biết mình đã mất Natasha mãi mãi, sau khi trở về hiện tại cùng 6 viên đá, những người còn lại mới hay tin Natasha đã hy sinh, cả nhóm đã dành thời gian mặc niệm cô ở bờ hồ. Cái chết của Natasha có lẽ là cái giá quá đắt đối với bọn họ. Sau khi bình tĩnh trở lại, Stark và Banner tiến hành công đoạn gáp các viên đá vào chiếc găng tay. Rocket nói thằng ốc đậu nào sẽ búng tay đây, Ho đã cố dành để thử nghiệm nhưng bị Star ngăn lại, bởi vì dòng năng lượng trong cái găng tay là quá lớn, Banner tiến đến phía trước, Dòng năng lượng của găng tay chủ yếu là tia gamma, nên anh là người thích hợp nhất làm việc này. Banner từ từ đeo chiếc găng tay vào, nguồn năng lượng cực mạnh khiến đôi tay anh dần bị cháy khét. Banner vẫn giữ vững tinh thần búng tay thành công, mặc dù tay phải của anh chịu tổn hại nặng nề từ các viên đá. Đúng lúc đó Nebula quá khứ sử dụng cổ máy thời gian để đưa Thanos và binh đoàn của hắn đến hiện tại. Trụ sở Avenger nhanh chóng bị phá hủy. Trong đống đổ nát ba Barton tìm được chiếc găng tay cùng 6 viên đá, Nebula hiện tại thuyết phục Gamora quá khứ chống lại Thanos, Barton đã cắt đuôi được đám quái vật, Nebula quá khứ lại lấy chiếc găng tay, và cô ta đã bị Gamora và Nebula hiện tại ngăn cản. Nebula tiêu diệt bản thể quá khứ của mình vì cô ta quá cứng đầu. Biệt đội siêu anh hùng hiện tại chỉ có mặt ba người mạnh nhất, đội trưởng, Thor và Iron Man, số còn lại bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, Thor gọi hai cây búa sấm sét trở lại, Thanos giờ đây đã đổi ý, loại bỏ phân nữa vũ trụ thì số còn lại sẽ vươn lên chiến đấu, hắn sẽ tiêu diệt vũ trụ này, và sau đó sử dụng các viên đá để tạo ra vũ trụ mới, không một chút tàn dư của cái cũ, cả ba anh hùng hợp sức tấn công Thanos, Thor dùng cả hai cây búa tung sấm sét vào bộ giáp của Iron Man, tuy nhiên Thanos quá mạnh, hắn lấy Iron Man ra đỡ cây búa của Thor, Thor lần này sử dụng cây búa Stormbreaker nhưng vẫn không phải đối thủ của Thanos. Trong lúc nguy hiểm, đội trưởng đã sử dụng chiếc búa thần sấm giải vây cho Thor. Roger có khả năng kết hợp hai thứ vũ khí một cách nhuần nhuyễn. Thanos không hổ danh là chiến thần, ông chịu được tia sét của cây búa như gãi ngứa. Hắn ta dùng thanh đao tấn công lại Roger. Chiếc khiên của đội trưởng đã không chịu nổi lực công kích này. Thanos nói bao năm chinh chiến của hắn ta, chưa bao giờ là một mình cả. Sau đó từ phi thuyền, Binh đoàn của Thanos dần xuất hiện, lần này thì âm mưu tiêu diệt cả hành tinh mới chính thức bắt đầu, đội trưởng buộc chặt chiếc khiên sẵn sàng đón địch, tưởng chừng bản thân sẽ cần hết tim anh Nod, Roger nghe tiếng những đồng đội mất tích sau lưng, quay lại thì thấy cánh cổng thời gian xuất hiện, chiến binh báo đen, cùng những người đồng đội đã mất tích quay trở lại, vô số các cánh cổng thời gian được mở ra, Stranger xuất hiện, anh tập hợp các phù thủy trở lại, không những vậy còn có đội quân Wakanda, Asgard, Ravigers, gồm tất cả những người sống sót và đã được hồi sinh, cộng thêm chàng người kiến khổng lồ và các anh hùng được giải cứu. Khí thế của họ lúc này như nước lũ tràn về, thật không gì cản nổi. Roger nói Avenger, tập hợp, tất cả đồng loạt tấn công, Thanos cũng ra lệnh đại quân tiến công. Hai bên sát lá cà, Thor đổi cây búa nhỏ cho đội trưởng cầm. Bên này Peter Parker đã gặp lại Iron Man, Stark ôm lấy chú nhện con, trong lúc chiến đấu Star-Lord được Gamora của quá khứ giúp đỡ, anh lấy tay sờ lên mặt nàng và từ đó họa mi không còn hót nữa. Đội trưởng hỏi có ai thấy chiếc xe màu nâu xấu xí đâu không? Hai người kiến bay đến chiếc xe khởi động lại cổ máy. Stark hỏi Stranger vậy cơ hội thắng 1 trong 14 triệu là gì vậy? Stranger bảo Stark nếu nói điều đó sẽ không xảy ra. Chiến binh báo đen lấy găng tay băng qua đám quái vật, anh bị chặn lại bởi Thanos, Quyanda xuất hiện chặn Thanos lại, báo đen bị Ebony khống chế, người nhện lấy chiếc găng tay di chuyển, Thanos dùng thanh đao chém xuống Quyanda, với mối thù sâu nặng, sức mạnh của nàng tăng lên gấp bội và nhấc bổng Thanos lên trên không, áo giáp của Thanos bị bốc hơi dần dần, hắn buộc phải ra quyết định mưa đạn, cơn mưa đạn này rơi từ trên cao xuống bất kể là siêu anh hùng hay là binh lính của hắn đều bị ảnh hưởng nặng nề, một đập nước bị vỡ. Stranger dùng phép thuật biến dòng nước thành vòi dòng hướng thẳng lên trời, chú nhện vẫn chưa đến được chiếc xe và còn bị trúng đạn sau đó rơi xuống đất. Gian vơ từ vũ trụ bay về, sức mạnh của cô nàng đâm xuyên qua con tàu của Thanos và làm nó phát nổ rồi rơi xuống hồ nước. Trận mưa đạn kết thúc với vô số thương vong, nhưng cũng không làm giảm binh đoàn quái vật của Thanos là bao. Nhóm Avenger cũng tập hợp cho đợt tổng tiến công cuối cùng, binh đoàn quái vật hung hăng nhưng không phải là đối thủ của Avenger. Captain Marvel giữ nhiệm vụ bảo vệ găng tay đến nơi cổ máy thời gian và trả các viên đá về thời quá khứ, Thanos bị ba anh hùng chặn đánh, hắn ném cây dao vào cỗ máy thời gian, một tiếng nổ cùng với ánh sáng xanh lan ra cả vùng đất. Thor ngăn chặn Thanos lấy chiếc găng tay, Roger cũng đến hỗ trợ, nhưng tên này đúng là trâu bò đầu thai. Danvers thấy Thanos nhặt được găng tay, hắn định búng ngón tiêu diệt thế giới, nhưng sức mạnh của các sừng Markven thật không thể kinh thường. Thanos lợi dụng Power Stone thổi bay nàng đi, Iron Man nhìn trên giờ anh biết cơ cội cúng cùng đó là ai rồi, Stark đến kéo lấy găng tay của Thanos, Thanos tự xưng ta là điều hiển nhiên phải xảy đến rồi búng tay, ấy chết sao kỳ vậy mấy viên hột xoàn của em đâu mấy bác, thì ra chúng đã nằm trên tay của Stark khi dần có, Stark đáp trả bằng câu và ta là Iron Man, rồi búng tay nhẹ, những con quái vật hóa thành cho bụi, Thanos nhìn cảnh tượng đại quân dần dần biến mất, Thanos cảm thấy tuyệt vọng và ngồi xuống một tảng đá, từ từ ông cũng hóa thành cát bụi. Sức mạnh quá lớn của sáu viên đá đã cướp đi mạng sống của Stark. Người nhện đến bên ai Iron Man nói chúng ta thắng rồi chú Stark à. Còn có cả Pepper vợ của anh, nàng đã mặc bộ giáp chính tay anh làm, trái tim người sắt ngưng đập. Khoảng không dường như cô động lại, đặc vụ Barton đã đoàn tụ với gia đình nhỏ của anh. Anh vô cùng vui mừng khi gặp lại vợ và các con. Peter cũng đến trường và gặp lại người bạn học thân thiết. Gia đình người kiến Scotland đã không xa rời nhau nữa. Vương quốc Wakanda cũng đón chào sự sống quay trở lại. Iron Man khi từ không gian trở về, anh biết mình nên chuẩn bị trước mọi thứ cho cái chết, nhưng nó là cuộc sống của một anh hùng, kết thúc một hành trình, và mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi, anh nói yêu con gái 3000. Pepper thả một vòng hoa tưởng nhớ Stark, đồng đội của anh đều có mặt đầy đủ, ai ai cũng đau lòng nhớ nghĩ về người anh hùng Iron Man. Sau đám tang của Stark, Hoi nhường ngai vàng của Asgard lại cho Valkyrie và gia nhập nhóm vệ binh giãi ngân hà. Starlord bắt đầu đi tìm Gamora, Roger đem trả các viên đá và cây búa thần sấm về đúng với vị trí của chúng trong quá khứ, rồi quyết định sống nốt những năm tháng mà anh đã bỏ lỡ sau khi bị đóng băng năm 1945. Ở hiện tại, Roger này đã già, quay về trao chiếc khiên từ quá khứ của mình đến cho Sam Winson. Kết thúc phim là cảnh hạnh phúc của Roger khi được khiêu vũ cùng nhau với vợ đã cưới Peggy Carter rồi họ hôn nhau. Đến đây là hết phim rồi, cuộc sống của một siêu anh hùng là thế đấy, hy sinh cũng xem như là kết thúc một cuộc hành trình. Nhưng những gì đem lại đó là đổi lấy được cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. Mọi người trong chúng ta đều là những siêu anh hùng khiến đất nước trở nên giàu đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura. Hãy đăng ký để xem các review sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn thân thân yêu